ha 4 and 5 and 6 rồi mình sẽ lộn bùm bùm bùm ok lại lên and lên and rớt ba ba sau đó mình sẽ đưa phần tay bên trái ra đằng sau phần chân của mình sẽ ngã lên và để tay lên thế này một hèn hai phần chân mình sẽ giảm hai lần một hèn hai hai đi một hèn hai phần tay của mình sẽ quyện xéo qua như thế này và quay qua một vòng sẽ đổi thành cái dáng như thế này và đưa phần tay lên mặt của mình như thế này ha quá ba la ba la ok rồi mình sẽ dặn bùm là để cái phần tay như thế này ha còn tay bên trái của mình sẽ để như thế này rồi mình sẽ đánh lên sắc sắc bừng sắc bừng phần hông của mình sẽ lên hai lần sắc sắc bừng sắc bừng tay phải của mình sẽ giữ nguyên sắc sắc bừng sắc bừng rồi mình đặt qua một and hai rồi mình sẽ để hai tay như thế này luôn sau đó mọi người sẽ đặt tay bừng bừng bừng và nhìn cuối cùng là nhìn mặt qua như thế này theo cái hướng tay của đó tống chân xuống và đưa cái phần người lên như thế này kéo về sau đó mình đưa mình đi vô về và là động cái logo là cái